thật phím ở đây Thank you. đàn đẹp như mới 100% nhưng mà hàng xích kinh hen Nhật Bản à, của thương hiệu Co bây giờ Hoàng Piano sẽ đóng thùng lại cây đàn này để gửi đi Quy Nhơn Bình Định à, bán hàng đảm bảo chất lượng cao trả góp 0% bảo hành chính hãng và bảo trì trọn đời shipping toàn quốc thậm chí shipping đi quốc tế được luôn đàn này là xích kênh Hen Nhật Bản của thương hiệu Co mà Co là thương hiệu nổi tiếng uh, của bên Kali mà cái này hàng sản xuất tại Nhật đấy thì mua đàn ở Hoàng Piano mới được những cây đàn chất lượng nhất thôi còn các bạn mua đàn mới 100% uh, à, của thương hiệu như Yamaha hay Roland đó là sản xuất ở Indonesia uh, sản xuất ở malaysia không phải hàng Nhật Bản chính hãng thì nếu mà ở tiệm đàn chúng em mà làm ăn gian dối á, bán đàn cũ mà nói đàn mới quý khách hàng cũng không biết được bởi vì đàn á, lấy về second hand Nhật Bản đúng là hàng nhiều cây nó mới 99% luôn mà mình làm đẹp lên một phát nữa là nó thành 100% ngay đồ là đồ zin hết đã không mua đàn ở Hoàng Piano mới được như vậy thôi còn chỗ nào nữa ở đất nước Việt Nam này chơi nhạc cụ phát triển trí tuệ lên còn Tiun là dạy bơi tiên cá giúp các bạn có sức khỏe trên đời này chỉ cần có sức khỏe và trí tuệ là đã là đại gia rồi chứ không phải giàu có mới là đại gia người ta nói giàu để làm cái gì có sức khỏe và trí tuệ thực sự là mình có thể làm được tất cả mọi thứ trên cái cuộc đời này nếu mà thiếu hai cái thứ này thì có giàu vật chất thì cũng như không sẵn anh Hoàng Piano ảnh gói đàn mình nói cho nghe mình thì làm à, bảo vệ thiên nhiên động vật ở Việt Nam nhiều năm qua kêu gọi mọi người à, đừng có tàn phá rừng à, bảo vệ thiên nhiên nhưng mà bây giờ thì sau cái trận lục ở miền Trung đó mọi người cũng thấy rồi nguyên nhân chính là do phá rừng nhiều quá thôi và vườn quốc gia ở Quảng Bình thì à, mình làm việc với à, anh tổng giám đốc ở đó anh cũng đang kêu gọi mình là hỗ trợ các anh em đang làm việc ở rừng à, nhà cửa thì nước nó ngập lụt lên tới nóc nhà luôn rồi nhà có xe hơi rồi tivi điện thoại laptop gì là dục hết lụt đến là lo chạy hết rồi khóc lóc thảm thương rồi chết đuối đủ kiểu và bây giờ ai cũng nhà cửa mất trắng hết rồi tội lắm quay về à, vấn đề là bán đàn tại shop Hoàng Piano thì à, cố gắng làm cái điều này à, phục vụ à, các bạn trẻ yêu âm nhạc nè rồi nó bắt đầu mình có cái tư duy tích cực à, năng lượng tích cực để mình làm những cái việc mà lợi ích cho tất cả muôn loài đó là lý do Hoàng Piano bán đàn rất là tận tâm đối với khách hàng của mình à, tiếp theo Hoàng Piano tặng cho um, cái chủ nhân của cây đàn co chính hãng Nhật Bản này một chiếc ghế Yamaha chính hãng sản xuất ở Nhật Bản luôn nha Made in Japan luôn không có cái tiệm nào mà nó bán mà nó cho bạn cái ghế chất lượng cao như vậy đâu nha chỉ có Hoàng Piano thôi và trong ngày 20 tháng 10 này là một ngày may mắn đối với các bạn khi mua đàn tại Hoàng Piano với chương trình giảm giá đặc biệt 15% 15% kèm tặng phẩm trị giá quá đã nha